người tôi yêu đó thật dịu dàng mỗi khi cười nàng yêu tôi tình yêu thắm thiên và bên tôi khi buồn vui người tôi yêu hơn em có biết khi yêu người là anh đây sẽ yêu mãi mãi chỉ cần anh có em trong đời nhiều khi ta đã có lúc hơn giận nhau và có khi ta cũng chưa hiểu nhau sẽ vượt qua bao giăng đầy niềm tin cùng bên anh đôi ta bước qua duyên thời gian anh sẽ yêu em có vầng trăng và ngàn sao lung linh vì em luôn trong trái tim của đời ai người yêu tôi hơn em có biết khi yêu người là anh đây sẽ yêu mãi mãi chỉ cần anh có em trong đời nhiều khi ta đã có lúc cơn giận nhau và có khi ta cũng chưa hiểu nhau sẽ vượt qua bão giông đầy niềm tin cùng bên anh đôi ta bước qua xuyên thời gian bên hứa sẽ yêu em nhiều cùng tháng năm em đêm chỉ có em thôi mới làm cho anh cảm thấy vui hơn người có nhớ khi bên em anh thường nói anh chỉ có em thôi nên em chớ hoài nghi dẫu biết khi cuộc đời cũng có lúc thăng trầm anh sẽ yêu em có vầng trăng và ngàn sao lung linh vì em luôn trong trái tim của đời anh em ấy luôn tin rằng anh sẽ mãi ở bên hứa sẽ yêu em nhiều cùng tháng năm em đêm chỉ có em thôi mới làm cho anh cảm thấy vui hơn người có nhớ khi bên em anh thường nói anh chỉ có em thôi nên em chớ hoài nghi anh sẽ yêu em có vầng trăng và ngàn sao lung linh vì em luôn trong trái tim của đời anh